mới hồi à, sáu tay này chị hai thay đồ à, xin đi à, <laughs> uống cà phê học bài với bạn thì hôm nay con nhỏ mỗi về này nó cũng kiếm chuyện đó là, cái này là bạn con nó kêu đi là <laughs> nó cũng kiếm chuyện là à, qua nhà bạn học bài <laughs> nó bắt chước chị hai nó ganh tị với chị hai hai đứa là chùm chuyên gia vậy đó đứa này mà đi cái hỏi cái mấy mốt khoảng ngày sau là đứa kia đó đó, đó cái chuyện <laughs> nè nhỏ đây nè nhỏ này quậy phá hiểu lầm mà ừ hiểu lầm mà nè hung ba cá ba cho bánh mì đó ăn cơm bánh mì gì 12 rưỡi mẹ đang làm cơm nè phụ mẹ làm cơm nè hai đứa thôi chị xin chị chưa có cho trả được để ba trả ủa vậy thôi hả lúc ba siêu kia nè cô đi đâu bạn chi chơi chơi ủa sao nãy là học bài mà sao giờ ra chơi chơi chơi chắc chơi nhiều hơn chứ học chắc được cái chữ ha học môn gì thi chưa có chuẩn bị thi chưa tới giờ ăn cơm tự nhiên có khúc bánh mì của mẹ cũng cũng xinh nữa mua đen kìa không bánh mì không có bổ dưỡng gì hết để tới giờ ăn cơm cơm mì không được ăn cho ăn lại đi không không không ăn hồi hết ăn cơm sao hết cái chi ha chi bữa dẫn ha Goodbye to you game không? Gấu này ơi Gấu này ơi Gấu <laughs> ơi Gấu à Làm gì vậy? Hả? Gấu ơi <laughs> Nãy em đang giỡn cái gấu đặt mặt dưới. Cái gì vậy? té dập mặt hả giỡn dạ, té dập mặt